này cây này chắc cũng phải có được khoảng độ 50 quả được 50 vừa trước thì cây nếu cây thì cây cái tầm này cây này thì chắc phải bảy chục bưởi này là vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Văn Dấu và bà Nhiên ở thôn Đức Nhuận Đức Nhuận xã Dạ Trạch xã Dạ Trạch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên Châu tỉnh Hưng Yên ở đây ờ, trên cái diện tích trên cái số lượng cây là ờ, có khoảng hơn 100 cây và ở đây ông thiết kế là cứ một cây bưởi diễn thì lại có một cây bưởi lại trồng một cây bưởi hoa. thì um, cái này là cây bưởi hoàng các bạn ạ đây bưởi hoàng đấy dùng phân bón Citic Tân Phát Bắc Giang mẫu mã đẹp như thế này này đấy mẫu mã đẹp như này và khi mà dùng cái phân bón xịt thì quả nó cứ quả một nó cứ buông buông như này nó buông buông quả này đấy dáng nó rất đẹp đây các bạn này đấy này đẹp không dáng rất đẹp bữa nay được thu trước buổi diễn các bạn trên cây này có khoảng độ chắc khoảng độ ờ, ba bốn chục quả đấy và bưởi này là ờ, có tuổi đời từ năm đến bảy năm tuổi đây các bạn ơi qua đây đây mẫu mã rất đẹp các bạn này cái này thì khoảng độ tháng ờ, tháng chín tháng 8 đầu tháng 9 là được thu đấy. đấy. còn bên này thì lại là bưởi diễn này quá đẹp rồi đây bưởi diễn cây này thì có khoảng chắc độ có khoảng độ năm bảy chục đấy quả nó ra vừa không to quá không nhỏ quá vỏ mỏng vỏ mỏng ấy, mã đẹp và tức là cây nó tốt vừa ừ, cây nó tốt vừa tuyệt vời. Vâng ờ, thưa các bạn là chúng tôi đang có mặt tại ờ, vườn bưởi của nhà bà Vũ Thị Nhiên ở thôn tức Nhuận, xã Đại Trạch. Dạ, dạ Trạch. Xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu, Châu tỉnh Hưng Yên. Và trên diện tích là hơn à, trên diện tích là cái này là 7 sao. 7 sao Bắc Bộ. À, với số lượng cây là khoảng hơn 100 cây và bà Bùi Thị Nhiên đã áp dụng cái phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang trong năm qua và ngày hôm nay thì đã đến thời kỳ bưởi cũng rất là à, sai rất là đẹp rồi thì công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang đến thăm vườn à, để đánh giá xem là cái chất lượng bưởi dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang cảm quan nhận à, xét như thế nào thì mời các bạn chúng ta cùng vào vườn để tham quan nhé anh ơi anh mời anh vào đây anh bác ơi anh bác ơi anh vào, vào đây. đây vào đây để thăm bưởi cái anh ơi à, vâng thưa bà là mọi năm mà chưa có phân silic à, Tân Phát Bắc Giang thì cái vườn bưởi của mình nó như nào nó không được đẹp như năm nay <laughs> năm nay là em dùng cái phân này là nó đẹp lá nó nó xanh hơn và ờ, quả nó sẽ nhiều hơn vâng nói chung là trông cây nó nó đẹp mà nó khỏe nó không như mọi năm không dùng silic Thôi cái, vâng. cái dãy này nó ăn buồn nhiều vâng. tươi quả này chào anh ạ vâng. à, vâng chào. vâng bưởi nhà bác này năm nay cũng đẹp lắm à thế vâng, vâng. nhà anh có bao nhiêu cây ạ hơn trăm gốc nhưng mà nó cũng bình thường nó không nó không đều quả như nhà này nhà à, thế ạ? Nhà này Vâng. vâng. Ở đây lại trồng là kiểu sen kẽ. Đây trồng sen kẽ. Cứ một cây bưởi hoàng thì lại có một cây bưởi vâng, riêng. Em trồng sen đấy. Vâng. Đây đấy. đây cũng thỉnh thoảng vâng. cây bưởi hoàng Vâng. đây. bưởi hoang. Vâng. Đây là bưởi hoàng đấy đúng không? Vâng, cây bưởi hoàng đây. Bưởi hoàng này. Vâng. Đây cây bưởi hoang nhá. Cây bưởi hoàng Bưởi hoàng này mới được có 2 3 năm bộ năm nay là năm thứ tư để mình vào à thế là bưởi hoàng là mới có được năm thứ tư vâng bưởi hoàng diễn là em rồi trước bưởi diễn là năm thứ thứ bảy <laughs> bưởi diễn là năm thứ sáu thứ bảy phải không vâng, vâng. còn bưởi hoàng là mới là dạ, năm thứ tám năm vâng cho nên là bưởi hoàng mình nhìn thì mỗi một cây nó cũng chỉ được khoảng độ uh, hai được nó chỉ treo là thế thôi chứ chị nếu mà treo vâng. nữa thì không chịu được gãy cành vâng bốn năm chục quả thôi vâng. nhưng mà bưởi diễn ở đây thì có những cây có tới trăm quả đấy À, vâng thưa bà Nhiên là à, cái vườn bưởi này thì bà đã áp dụng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang như thế nào? Là em ờ, thu xong quả Để bắt mình đầu cho mình lên cây đi em. À, thu xong quả là bắt đầu em sẽ bón để để đón hoa thì là bây giờ em cộng Sinic với này cả NPK nữa. Đấy thì em bón như nào? Là em cứ cho mỗi gốc tầm như này là khoảng nửa cân Silic với cả độ khoảng 3 lạng NPK của các loại 16 16 của Nga hoặc là à, cái loại 15 15 của Việt Nhật đấy. Vâng. Đấy. Thì là em cho cộng hai hai thứ vào xong rồi em à, phủ đất đi xong bắt đầu để chuẩn bị để cho cây ra hoa. Vâng. Thế là em bón bón nót. Còn sau cái... khi bón nót xong thì à, đến à, khi mà mà cây nó vào vào quả rồi ấy. Dạ, dạ. Nó vào quả được rồi thì bây giờ em lại à, bón lần hai thì em cũng cho cộng silic cộng với cả NPK lần nữa công thức à, vẫn vậy hay là công thức có, cũng chỉ cho thế rồi tầm nửa cân sinic hoặc là à, ba bốn lạng sinic thì đấy em đã án vâng. với cả mấy lạng NPK nữa này em kết hợp em cho thì vâng. cho thành à, từ bấy đến bây giờ là khoảng 2 đến 3 lần rồi ba lần ba lần bón như vậy rồi thế có nghĩa là à, một cây này à, từ đầu năm đến cuối năm thì mình đã cho vào khoảng một cân rưỡi silic loại à, túi 5 cân này à. à, túi 5 cân này à Ờ, và NPK thì mỗi một cốc nó cũng cho khoảng như thế vậy là khoảng hơn cân đấy trung bình là khoảng như vậy thế và cái túi 300 gram thì mình có phun không? có em phun kết hợp mà mỗi lần em cho uh, mỗi mỗi uh, em pha mỗi mỗi gói là 60 lít là em nào đó một ờ, một hai môn vậy thì nó sẽ phun cho được khoảng 15 đến 20 cây như này à, tính ra như đấy cái vườn bên kia không dùng silic nó sẽ lá nó khác nhà em không vâng tí nữa mình sang đối chứng luôn <laughs> vâng cái vâng. vườn bên này là nhà nó năm nay nó chưa bỏ mà em chưa bảo vâng thế thì tại vì là em đúng là năm nay là em mới thử nghiệm nhà em nên là em cũng chưa dám mạnh em quảng cáo nhiều vậy em phải dùng của nhà ăn không biết lúc mình quảng cáo mà nó không chuẩn là mình ngại ấy ừ, đúng rồi đấy. mình cứ làm cho vườn mình tốt đấy. đẹp đi xong thì để đấy do cả phải có thực tế vâng. hôm nọ cái thằng em nhà em ở trên đông cảo nó xuống nó thăm nó bảo vườn bưởi nhà chị phải đẹp nhất ở khu này vẫn <laughs> nó bảo đều quả và đẹp chứ nhà em xấu lắm bao giờ phải nhất huyện khoái châu thì mới được <laughs> thế và ờ, mình phun như vậy thì mình phun mấy lần em phun ờ, từ đầu năm đến giờ ba lần rồi mình vừa đi vừa nói chuyện mình vừa mời ờ, bạn quay phim bạn đi sang bên này để xem vậy nào bạn đặt vào tiếp tục mình không có thêm nữa mình đang à, à, tới em phun cho lần nữa là em mới thôi vâng tới đây mình phải phun cho nó có hai lần và phun một lần là từ đầu vụ đến à, cuối vụ thì bạn bạn phải lên phun cho nó khoảng độ trong lúc ra hoa thì có phun không lúc đấy giờ em không phun em phun trước khi ra hoa vâng lúc ra hoa thì là em phun một lần thôi xong rồi đến lúc mà nó vào quả xong em mới lại phun tiếp vâng. và cái lúc mà đang ra hoa này thì ờ, từ nay anh đến... bác nhìn cái lá đúng là nó cũng khác lá đẹp đấy lá vâng lá nó đẹp lá nó rất dày mà vâng. nó ít bệnh anh anh bác ạ vâng vâng ờ, mời ông bác công ra đây nhận xét xem cái bưởi dùng phân bón silic này nó như nào mời ông ra đây ạ bón phân silic là chúng cũng được năm nay mới bón lần đầu mà năm nay vâng. bón là tôi bón rồi anh bảo là sang năm là anh ấy phải dùng vâng, nhiều ra đây ạ tại đây mưa mưa mưa thôi anh bảo sang năm là anh ấy sẽ phải lấy tăng lên nhưng năm nay là anh lấy vẫn ít năm vâng. ngoái năm vừa rồi đấy có 50 à, năm mấy cân đấy nhỉ vâng. vừa rồi thì mình thử nghiệm thử nghiệm đấy có bao nhiêu giờ... này vâng. đấy tôi, tôi, tôi thử nghiệm đấy mà năm nay bữa tôi cũng được vâng, cũng, cũng vâng mời bà nhiên ra đây để ta nhận xét về cái quả này nó như nào ông ờ, so với cả là mọi năm mà chưa bón phân xịt thì ông đánh giá về cái cái cái cái, cái, cái cây và quả nó thế nào năm nay là quả nó ngược hơn mọi năm và cây là mình chưa bón vườn xinic là nó kém không bằng năm nay năm nay năm nay mà mưa nhiều này mà nhà ai không bón xinic là quả không lớn mấy đâu ừ, quả rất là bé nhưng mình cho là cái phân xinic này nên là quả nó vẫn bình thường nó vẫn không bị ảnh hưởng mấy Vâng. ra thú bỉ nhiều không có bưởi hoàn cảnh là mấy bưởi trời nào này nó bé lắm cây cuối quả nó bé lắm vâng. Vâng. bởi vì à, thưa bà con là phân silic là phân trung vi lượng còn NVK đạm nâng kali là phân đa lượng chính vì vậy nếu như bà con chỉ bón theo một đối mòn theo một cái thói quen là chỉ bón tạm lân kali hoặc là là nó không đủ chất thì nó không đủ chất nó mất cân đối dinh dưỡng chính vì vậy mà à, mình chứ không phải là dùng cái phân này là thôi các loại kia mà mình vẫn phải kết hợp đúng rồi dùng kết hợp đấy dùng kết hợp thì nó sẽ tốt hơn nhưng giảm phân kia đi cho phân này vào không có cái silic để vào thì nó lại cũng không đẹp được vâng nó phải có silic có nghĩa là như là người ăn đủ chất nó là một dòng phân vi lượng để nó tăng sức đề kháng cho cây hạn chế bệnh hại à, chính vì vậy mà vườn mà dùng phân Silic này nó đỡ sâu bệnh hơn và cây nó khỏe hơn đấy, đấy. nhìn lá nó có bị ờ, xương bị đốm xương nào vâng không bị đốm xương mà không bị sâu vẽ bùa dạ. mà lá nó rất là đây lá nó xanh dày mưa nữa xanh dày và nó mở lá vâng à, nhận xét về cái quả này như nào dáng à, ờ, có cân chuẩn không hôm nay là cân đấy cân dáng có cân chuẩn dạ. là nó thế nào quả cân. của vâng vâng cân chuẩn đấy cái vâng. quả này cân nó ra quả nó hoa quả cành tôi nó quả bé lắm bé lắm anh phải bổ sung bây giờ thì bây giờ anh cứ bổ sung thêm silic cũng vẫn được mà tú 300 gram vào ở đây thưa ông bác là ông thấy tỷ lệ ờ, sai trên cây có đồng đều không ạ đều bạn là quay phim bạn là quay một vòng đấy. Ờ, giúp tôi để quay một vòng từ bên kia sang để cho mọi người thấy rằng bởi dùng silic là sai tỷ lệ sai đồng đều từ bên cây bên kia sang rất là đồng đều mã rất là đẹp cái da thì mỏng như này mà à, của bưởi này à, ông đánh giá là của bưởi này nó có chắc không ạ? Chắc quả là rất như nóng cơm như thế này thì ở đây ờ, bà nhiên bà có thấy quả là bột không tôi là năm nay ít quả bột à vâng không quả bù đâu quả bù chứ không quả bù vâng đều quả mà um, ở đây không thấy quả nào nó bị uh, bị lá nó không bị lá em ờ, và vâng. cũng vừa đánh được cả nước với cả nói chung là năm nay dùng cái cân này nó cũng uh, mã nó đẹp hơn này vâng, vâng đó, có mấy quả kia là nó ốm có khi từ đè thì ốm hết à, <laughs> mình đi mấy bước ra đây cái xong mình ra đây để cho các bạn xem tên tí xong mình kết thúc tục xem hiện là cái vườn bưởi này ờ, khi mà dùng cái phân bón silic ờ, tân phát bắc giang thì ờ, bà có giảm được cái lần thuốc trừ sâu đâu không? chung là em cũng đánh thì nó cũng giảm được khoảng một hai lần đánh vì là cái lá của nó dày nên là à, nó cũng ít sâu bệnh hơn vâng cho nên lá mình cho các bạn xem là nó nó dày cái lá này nó dày nên là nó ít bị sâu bệnh ít bị xương hơn nó hơi không bị à, cái cái cái cái cái, cái kiểu là nó năm ngoái là nó hay bị cái đốm ấy đấy mắt cua mắt cua ấy mắt cua và sâu bệnh năm nay là nó nó không bị một tí nào luôn à. hôm lá rất là đẹp mà nó xanh nó lá nó dày có khả năng là năm nay mà Ờ, quả nó đẹp này là có khả năng được thu hoạch sớm so với lại trước vụ đấy bạn dự đoán trên cái cây này có khoảng bao nhiêu quả nó chỉ tầm trăm ờ, hơn trăm quả mà cây này là bao nhiêu tuổi độ sáu bảy năm là sáu bảy năm vâng, mà, được trăm quả như thế này năm nay là một năm bưởi mất mùa Vâng. nhưng mà bởi ờ, mà uh, quả sai chi chít như này vâng. thì bà đánh giá về cái phân bón xịt cân bác bác giang này như nào? Nói chung là Sinic Bắc Giang này nói chung là bón là em thấy nó hiệu quả nói chung là ra hoa nó rất là đậu quả chứ nó không bị như các năm trước vì là nó ra hoa hoa của nó cuống nó to nó dai nên nó không bị dụng quả cái năm trước là cái cái khô hoa nó không bón cái phần này là cái hoa nó không được ờ, to hoa ấy cuống nó không được ờ, dai thế nên là nhiều khi nó chỉ cần gặp mưa là nó nó sẽ bị ờ, dụng mất nhưng mà năm nay có thời tiết nó cũng mưa nhiều nhưng mà nó vẫn không bị rụng nên là nó vẫn bị sai là thế em tỉa nhiều rồi đấy tỉa những cái quả nhỏ nhất nhưng mà tỉa mới đi phải không vâng, vâng. em bảo thôi năm nay phải mất chút thời gian đi tỉa hết những cái quả bé đi cho nó vừa sai quá nó cho nó nó, nó nó để nó nó ấy không để nó sai quá nhiều cái quả bé nên để tức là sai quá mà mình phải vặt mất đi phải không vâng phải những cái quả kẹo của cái em bẻ hết rồi vâng em đi cắt hết đi rồi đấy Bà đánh giá về cái tỷ lệ dùng ở đây như nào dùng ờ, thì nó nó chia quả nó đều chứ nó không như là những năm trước à. và vâng, nó chia quả đều nó như nó có bị dùng không nó cũng dùng nhưng mà nó dùng ờ, kiểu dụng sinh lý nó vẫn phải dùng chứ vâng nhưng mà dụng nó chắc là ít đúng không vâng. đây. còn đâu đây là đa số cuống nó sai nó không không bị dùng nhiều như là mình không dùng cái phân lý này nhiều khi là nó dụng nhiều lắm vâng, mỗi khi là mỗi năm là dùng nhiều đúng không nhưng năm nay là có cái phân silic thì nó dài cuống bây giờ đúng rồi, năm này đây chúng tôi sai chúng tôi lắc thử cho các bạn xem này đây nhá chúng tôi lắc thoải mái này đây lắc thoải mái lắc thoải mái lắc thoải mái đấy các bạn nhé lắc thoải mái không dụng nhá chứng tỏ là phân xinic làm vai cúa cho nên là nó không dụng quả và nó, nó chia cái tỷ lệ quả trên kênh nó đều vâng. đúng không chia quả đều mà mã nó đây da của nó đẹp này dạ. đấy, ta nó đẹp này bóng nó căng nó bóng lên mà nó chắc của bưởi cầm của bưởi nó chắc như này nó không bị bột hai sau bổ này là mọng vỏ lắm vậy thì um, nó cũng là một ờ, đại lý mà cung cấp phân bón dưỡng cho các con răng ở Thái Khoái Châu Hưng Yên và thì à, bà có thể cho biết cái kiện địa chỉ cũng như là số điện thoại để các bạn ở trong tỉnh Hưng Yên em là tới số điện thoại là em là đại lý quen thuộc của những ai mà đã dùng phân bón Xinic Tân Bắc Bắc Giang trong năm qua và nếu như các bạn chưa tin tưởng phân bón của chúng tôi thì mời bạn đến vườn bưởi lành tham quan và đến lúc chuẩn bị thu hoạch thì mời các bạn đến đây để ăn thử một quả bưởi dùng phân bón Xinic Tân Bắc Bắc Giang để xem là cái chất lượng bưởi ở đây ngon ngọt mã đẹp như thế nào thì mời các bạn đến tận vườn à, tham quan du lịch trải nghiệm và à, để à, thưởng thức trái bưởi thơm ngon à, Ờ, của chủ vườn cũng như là để biết được cái chất lượng dùng cái phân bón sinh tân phát bắc giang cho cái năng suất chất lượng cao trên bưởi diễn trên bưởi hoàng như thế nào các bạn nhé à, và các bạn hãy ờ, đi khi mà đến tham quan thì chúng ta hãy các bạn hãy theo cái địa chỉ của bà Bùi Thị Nhiên